một nửa lý thuyết. À, phần lý thuyết này chúng ta đi vào các mục sau. Mục 1 nhỏ, liên hệ giữa điện trường biến thiên và từ trường biến thiên. Điện trường biến thiên và từ trường biến thiên. Ở phần lý lớp 11 thì các bạn đã phần nào làm quen với điện trường và từ trường rồi. Đúng chưa? À chúng ta đã biết từ trường là gì? Từ trường là một môi trường vật chất đặc biệt mà nó tồn tại khi mà một điện tích chuyển chuyển động hoặc là à, có sự biến thiên của của điện trường. Được chưa? Thế thì đây ạ, trước khi vào mối liên hệ này thì thầy muốn các bạn nhìn đến đây ở đây thầy có một cuộn dây một ống dây một ống dây cuốn có n vòng dây như thế này được chưa hai đầu ống dây thầy nối với một thiết bị đo ampe kế để đo cường độ dòng điện xem có hay không được chưa thầy cho một nam châm nam châm chuyển động đi qua ống dây này chuyển động đi qua ống dây này thì điều gì xảy ra các em nhìn lên thí nghiệm ở đây nhé ở đây kim của ampe kế ban đầu ở mốc không các em nhìn này bắt đầu làm trơn đi qua kim bị lệch kim bị lệch được chưa như vậy ta sẽ có một cái nhận xét đó là gì là khi đi làm châm đi qua ống dây thì trong ống dây sẽ xuất hiện cái gì có sự biến thiên của cái gì ban đầu thì chưa có từ trường về sau có từ trường biến thiên khi từ trường biến thiên thì lúc này xuất hiện cái dòng điện cảm ứng được chưa đó như vậy các em sẽ có nhận xét chắc nhất là gì khi nam châm rơi qua ống dây thì lúc này từ thông qua các vòng dây biến thiên. Khi từ thông qua các vòng dây biến thiên thì lúc này ống dây có dòng điện cảm ứng. Và điều này đã được chứng minh thực tế thông qua thí nghiệm vừa rồi. Ta có một am kế đo được cái dòng điện cảm ứng này. Được chưa các em? Đó, nhớ nhá. Nhớ thầy, khi nam châm rơi qua ống dây thì từ thông qua các vòng dây biến thiên và khi từ thông biến thiên thì ống dây này có dòng điện cảm ứng. Lớp 11 các bạn đã nắm rõ phần này rồi. Được chưa? Rồi, này ta sẽ có một loạt các kết luận sau kết luận thứ nhất như thầy vừa nói đó là gì ạ tại một nơi mà có từ trường biến thiên theo thời gian có từ trường biến thiên thời gian từ trường biến thiên được gì thì nơi đó đây ạ có từ trường cảm ứng từ b biến thiên theo thời gian thì lúc này tại đó sẽ xuất hiện một điện trường xoáy e được chưa ạ? thì lúc này tại nơi đó xuất hiện một điện trường xoáy được chưa các em? Nhớ nhá. Có từ trường biến thiên theo thời gian thì xuất hiện một điện trường xoáy. Thế ngược lại, câu hỏi ngược lại là gì? Nếu vẫn tại nơi đó mà thầy có điện trường biến thiên theo thời gian thì có điều gì xảy ra hay không? Chúng ta lại nhìn tiếp. Đây ạ. Tại một nơi có điện trường biến thiên theo thời gian. Điện trường E biến thiên theo thời gian. Thì lúc này sẽ xuất hiện một từ trường. Sẽ xuất hiện một từ trường cảm ứng từ B. Được chưa? Đó.